Xin chào các bạn Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ đến với tư thế à, nằm lan lưng Chúng ta bắt đầu luôn nhé Rồi, vẫn đang tư thế nằm ngửa Rồi chúng ta co hai chân lên này Rồi tách hai cái đầu gối sang hai bên Rồi đưa hai tay bám hai mặt chân của mình Đó, Tách đầu gối ra Hạ bớt cái mông của mình xuống này, hạ bớt cái hông xuống Rồi từ từ lăn người sang phải Lăn trái lăn sang hai bên rồi chúng ta thư giãn mát xa lưng và cuộc sống này theo chiều ngang lăn qua lăn lại rồi từ từ dừng lại rồi khép hai chân và hai tay ôm phần cao chân của mình rồi, ờ, ôm phần cao chân cong người lên bập bênh một bênh hơn ngửa ngoài sưởi thư giãn mát xa lưng và cuộc sống chiều dọc này cái cảm nhận từng đốt sống của chúng ta được trải dài trên mặt thảm này lăn lên đã xuống làm tới làm lùi ơi thả lỏng cơ thể tháo tay hạ chân cùng người đạp cổ ôi để tôi quay rồi xong chúng ta dễ hình dung khi à. <sighs> rồi để tôi quay ngang chúng ta sẽ hình dung nhá rồi đầu tiên hai tay bám chân này. À đây hai tay bám vào chân này tách hai đầu gối sang hai bên rồi lăn phải lăn trái lăn sang lăn lại rồi massage ngang trước này massage lưng và cột sống với chiều ngang này rồi bắt đầu mới từ từ nằm dựng dậy này khép hai chân vào này hai tay đàn hai chân cong người bập bênh lên thư giãn massage lưng và cột sống với chiều dọc này Ờ, hãy cảm nhận từng đốt sống của chúng ta được trải dài trên mặt thảm này. Rồi, gáo tay hạ chân, buông người nằm xuống. À. À, động tác lăn lưng chúng ta sẽ kết hợp vừa lăn lưng ngang và lăn lưng dọc luôn. Như vậy đến đây là đã xong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ờ, tư thế thư giãn ở video sau đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video nữa xin cảm ơn xin cảm ơn cảm tạ quý vị